Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời bác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, những người lính biên phòng ở